Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào mọi người, hôm nay à, mình sẽ giới thiệu với mọi người cái khu vườn của vợ chồng mình thì Đầu tiên đây là cái dàn bầu sao cỡ nhiều quà cũng bự lắm cỡ à, chắc một tuần là, là được ăn này Đấy. để mình sang bên này cho mọi người xem thêm nha nhìn thích không mọi người loại quả nhỏ này thì nhiều tụi mình ờ, trong bầu thì, thì ờ, không có đất nhiều cho nên ờ, chỉ trong trong chậu thôi à, một chậu hai chậu đấy đây còn đây là cái vườn cà tím của mình cũng thu hoạch được vài lần rồi ăn thích lắm đây mình chỉ cho mọi người bên này có quả bự này đấy thấy không wow. quả này nắng ạ à. quả này là hải ăn được cái này để trong ngay còn quả này này hai quả wow. nhìn đã không ừ. trời đây quả nhá dưới này quả này đấy bên này có một quả đang ra nữa đấy đấy cái cá tím này đi trong thế này đi nó cứ ra dần dần này ăn quả này xong quả khác là ra tiếp một cái garden bed này là mình mua một cái tray mình mua một cái tray uh, cá tím ở Ban Ninh á là về được một cái garden bed này đó là về trong là thoải mái đây, mấy quả nhỏ là chuẩn bị ra tiếp này thì mình thấy hai vợ chồng mà làm một cái garden bed này là là ăn là thoải mái còn bên này mấy cây uh, à, cà pháo mới trong thử xem thế nào à, vườn hẹ <laughs> Đây bây giờ sẽ cho mọi người xem kỳ à, hành tây Đây là vườn dưa leo của mình Trong vườn này là mình khoái nhất cái gian dưa leo này đây Tại cứ hai ba ngày đi ra là hai ba quả hai ba quả về á Nhìn thích lắm này Trong này này Đó hai quả này ba quả này <laughs> Thứ hai liên tục mọi người ạ bên này vào này thấy, thấy không nở ra liên tục ăn không kịp luôn cánh tay này người thấy cái góc nó bự không đây đây là cái à, gian mập hương của vợ mình wow, à, thấy quả nhau không thấy không lúc này mình mới hái một trái rồi để tối nay nấu cánh ăn này hay còn mấy trái đây gần đây đây là giang mập đằng của mình đấy mà mọc tốt lắm nó ra qua trời quả nhỏ này đấy. nhiều lắm đó ở nhà làm mà vườn rau như thế này là vừa sạch mà vừa được ăn đồ tươi nữa nhiều không đấy ngày ngày chỉ có đi ra tưới nước thôi chứ không phần cần phải làm gì nhiều đấy đây cái này là lúc này mình vừa mới cắt vừa mới thu hoạch xong này bây giờ à, thì dần mọi người đi cô hải uh, lên áo nha này nha Đó. cứ à, ngay ngay đi ra thăm vườn là thu hoạch có rau củ tươi ăn sướng mọi người chúc mọi người vui vẻ nhá mình đang tỉnh đi vào thì vợ mình lấy ra thăm à, vườn à, rau khoai hả rau lang đây muốn hái một ít vào để chiều nay ăn các bạn ạ thấy vườn rau lang tốt không một vườn rau khoai này thì hai vợ chồng ăn là ăn không kịp ăn thoải mái luôn nón thế này đi ngoài chợ không bao giờ kiếm được mấy cái đồ non như thế này ở đây động vật đấy đây vừa minh 12 giờ sản này đậu khoai đấy Phải thêm nữa không được ừ. đây là cái vườn ướt của vợ chồng mình nhưng mà đang hết đất vì là chưa có thời gian để trồng vào à, garden bed nên cho nó nằm trong chậu rồi đã qua chừng luôn Đây là thanh quả thu hoạch của hai vợ chồng mình ở sau vườn vào một buổi sáng đấy mọi người thấy thích không có dưa leo mập hương mập đắng với uh, cà chua với ớt với rau khoai đấy như thế này là khỏi đi chờ mua rau nhá mà nó lại tươi nữa đây mọi người thấy thích không Mọi người xem video thấy hay thì like và chia sẻ cho kênh youtube của mình với nha. Cảm ơn mọi người.